động cơ điện thì à, có thể lắp các loại như 2.000W, 3.000W và 4.000W sức tải của cầu thì à, có thể chịu đựng được là một tấn rưỡi ở đây mình đang nói là sức chịu đựng của cầu các bạn chứ không phải nói của động cơ đấy khả năng chịu tải cao nhất của cầu là 1.500 kg à, cầu thì à, thuộc dòng cầu to này đây cầu to và có các cỡ như là 80, 90, 1m, 1m1 và 1m2 tất nhiên là có cả những loại à, cao hơn nếu như các bạn yêu cầu thì à, bình thường ấy nó sử dụng dây cần số như à, xe số phụ thôi đấy phanh cơ phanh dầu bên em đều có nhé thì cái này thì khi các bạn kéo cần số ấy thì nó sẽ mới hoạt động chức năng của cái cầu xăng còn khi các bạn để trạng thái bình thường như thế này nó sẽ chạy điện đấy à, mô hình của nó thì cũng như thế này thôi sử dụng à, số lùi bình thường bộ này thì các bạn muốn sử dụng số phụ trên à, cầu các đăng thì các bạn phải sử dụng số phụ ở trên cái bộ số lùi nhé chứ không lắp được cái số phụ lên trên à, đầu à, của cầu là như những cái cầu bình thường có nghĩa là các bạn vẫn lắp tầng số mạnh bình thường nhé thực chất ra thì à, chạy xăng và điện thì nó chỉ phù hợp với các bạn làm xe chơi xe chở hàng vừa vừa thôi chứ còn nếu chở hàng nặng thì các bạn xác định luôn là dùng xăng hay dùng điện đấy chứ à, hoặc là thường xuyên là dùng điện các bạn nhé còn xăng chỉ là phụ những lúc hết thôi hết là hết ác quy thôi đấy chứ còn nếu mà bỏ là dùng xăng thường xuyên ấy xong rồi lại dùng điện à, thi thoảng thì nó không hợp lý bởi vì à, khi đó là mình à, lúc nào cũng phải à, chở một cái à, chở một cái bộ ác quy đi theo nó rất là tốn xăng nhưng chở theo một cái động cơ xăng ấy thì nó nhẹ nhàng thôi đấy thì các bạn lưu ý là như vậy thì ờ, còn làm xe chơi thì ờ, kiểu nào cũng được đấy. À, với những cái hãng xe nổi tiếng người ta sử dụng gọi là hai bit thì đa số là dùng pin thì cái trọng lượng pin nó nhẹ thì à, nó sẽ không gây ảnh hưởng đến xăng và điện đây thì à, cơ bản cơ cấu về xăng thì nó như bộ xăng bình thường thôi cơ cấu về điện thì nó cũng như điện bình thường thôi đấy đây cần số này à, đối với cái dòng cầu này thì à, nó sử dụng la răng là tim ốc chéo 8 11 các bạn nhé đây tim ốc là chéo 8 11 các bạn cứ có bất kể loại la răng nào đều lắp được đấy Thế mọi à, thắc mắc về sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ qua hai số điện thoại mình đang để trên màn hình ấy. Cảm ơn các bạn đã xem video.